5 giờ 28 phút của buổi chiều buổi tối ngày 17 tháng 10 năm 2020 S3 thì sau khi kết quả từ sổ số của Việt miền Nam đảm bảo thưởng cho tất cả anh chị em thì Phạm Đức cùng với anh chị em trong đội ngũ đội nhóm soi cầu miền Nam của mình bất chút thời gian quay trở lại đây lên đây phân tích cầu lượng của đây cũng như là đưa ra dự đoán trước số tham khảo cho toàn thể mọi người tất cả anh chị em cô chỉ cho bao chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ giải đáp hơi sau ngày mai anh em nhé thì trước khi vào phần điểm qua các bạn kết quả từ thưởng sổ số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay cũng như là phân tích cầu lô tôi chốt số tham khảo cho anh chị em chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ giải đã bị hơi sau ngày mai thì một lần nữa phạm đức thay mặt cho anh chị em trong ngũ đội nhóm soi cầu miền nam của mình xin chúc tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô chú chú bác chúng ta có một buổi chiều buổi tối thật nhiều niềm vui dồi dào sức khỏe đầm ấm hạnh phúc bên gia đình của những người thân thương của mình anh chị ba thì trước màn ảnh nhỏ của tất cả anh chị em cô chú chú bác chúng tôi đây là cái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 bây giờ thì à, chúng ta cũng được vào vâng là kết quả là sổ số khu vực miền Nam của chiều ngày hôm nay cho anh chị em ta được rõ hơn anh chị em nhé thì trước màn hình nhỏ của tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô dì chú bác chúng ta đây là các bạn kết quả là sổ số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020 hôm nay mở thưởng cho chúng ta có ba bốn đài anh chị em nhé thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước và đài Hậu Giang phải không ạ thì để cho anh chị em ta được rõ hơn thì à, Phạm Đức sẽ điểm qua cái giải tám lô tô cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho bốn bài của ngày hôm nay anh em nhé đầu tiên là đài thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay mở thưởng cho chúng ta từ lô tô là 62 Long An 12 Bình Phước 95 và Hậu Giang kết bằng 66 anh em ạ vâng tôi cần giải đặc biệt là đài thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay đài mở thưởng cho chúng ta có dạng 541 và 854 anh chị em nhé Càng 8 đầu năm và đôi 4 thì thằng cho chúng ta bật chủ đề đó là 514 rồi phải không ạ Còn xe đặc biệt là Long An thì ngày hôm nay ra có dạ cho chúng ta 907 và 062 căng không đầu 6 và đôi 2 yên thẳng từ từ bạch tôi đề là 62 rồi anh chị em ạ ở đây bình phước thì trả đặc biệt xa có dạng 823 và 490 anh chị em nhé các bốn tàu 9 và đôi không yên thẳng được chúng ta đặt chủ đề đó là 90 đặc biệt ở đài hậu giang thì hôm nay ra có dạng 953 và 080 anh chị em ạ căng không đầu 8 và đôi không yên thẳng được chúng ta đặt chủ đề đó là 80 rồi anh chị em nhé vâng thì cái bảng kết quả tổng số số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020 trước bốn đài thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Đại Hậu Giang thì giải thắng tôi cũng như là cái giải đặc biệt đau đuôi cho bốn đài của chiều ngày hôm nay Phạm Đức đã điểm qua cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em chúng ta được rõ hết cả rồi phải không ạ thì hôm nay những anh chị em nào chúng ta đang sở hữu trên tay các cái tờ về số phải không ạ thì chúng ta hãy nhanh tay dò ra xem lại anh chị em nhé biết đâu đó chúng ta là người may mắn chiến thắng được những bộ số trên đời số ở giải đặc biệt này thì chúng ta đã chiến thắng tưng bừng rực rỡ chúng ta cũng có được phân quà phải không ạ chúng ta có phân quà chúng ta có chút lòng để à, có chút vốn để lo cho công ty cho tương lai cho mai sau cho con em chúng ta hãy xem nhé vâng thì quay trở lại cái bảng video trước rồi trên kênh youtube cycle miền nam phạm đức của ngày hôm qua thì phạm đức có lên video phân tích của lô cũng như là đưa ra dự đoán của mình tốt cho chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ xả hơi trong ngày 17 tháng 10 năm 2020 phải không ạ? thì ngày hôm qua phạm đức cho cho chúng ta tham khảo của ba đài đó là thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và đài Hậu Giang anh chị nhé. Thì à, cái đài Hậu Giang à, thì đại hậu giang là đại phụ anh xem đại phụ thì phạm đức không chốt ở trên video thì tất cả đều có nguyên nhân cũng như là lý do của nó rồi anh xem nhé thì đầu tiên ở đài thành phố hồ chí minh chúng phạm đức chốt cho chúng ta tham khảo câu lô tô bạch thủ cũng như là song thủ đó là 27 và 282 anh xem nhé Long An bạch thủ đó là 25 và song thủ lô tô 232 và đặc biệt với bạch thủ lô tô đó là 53 và song thủ lô 6776 anh xem nhé bao lô cho bài đài đó là cầu song thủ lô tô 69 và 96 anh xem ạ à. Vâng thì những con số Phạm Đức đã chốt trên video cho tất cả mọi người toàn thể anh em tại đây thì có hôm ăn sẽ có hôm thua thôi anh em nhé Vì một con số chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi phải không ạ Phạm Đức đã lưu ý và tất cả mọi người toàn thể anh chị chúng ta rất rất nhiều lần rồi Nên anh chị em ta theo dõi video chung kết những con số nào ở cái đài nào thì chúng ta có thể vui chơi văn nghệ xả bể hơi năm ngàn mười ngàn thôi anh chị nhé đánh để thua tha phải không ạ thì con số đều mang tính chất tham khảo có ăn thì sẽ có thua anh chị em nhá hôm thì chúng ta chiến thắng cả ba đài hôm thì chúng ta trắng bằng. anh chị em ạ à. thì ngày hôm nay thì những con số phạm đức chốt trên video chúng ta đây thì ngày hôm nay chúng ta không chiến thắng được rồi anh chị em nhé chúng ta thiếu đi một chút may mắn rồi phải không ạ thì ngày hôm nay duy nhất chỉ có bảng lô tô đài thành phố hồ chí minh thì chúng ta đã chiến thắng được cầu xong tổ lô tô ba lô ba đài sau chín và chín sáu mà lô. anh chị em ạ à. rất chỉ là tiếc phải không ạ rất chỉ là đáng buồn thì ngày hôm nay thì nhìn chung thì ngày hôm nay chủ lô tô chín đàn đầu ngay đài thành phố Hồ Chí Minh cho chúng ta rồi anh chị em nhé thì các cơ lô còn lại thì ngày mai ra rất chi là khó chịu anh chị em ạ à. tô ở đài à, thành phố Hồ Chí Minh thì 27 và 282 phải không ạ thì đầu hai đi thang ngày hôm nay ở đài thành phố Hồ Chí Minh chúng ta còn chủ lô tô đó là 62 thì ra hai chủ lô tô cho chúng ta rồi phải không ạ chốt là 27 và 282 thì ngày hôm nay chúng ta thiếu đi một chút may mắn rồi anh chị nhé các cơ lô tô ngày hôm nay quay khá là ảo phải không ạ 12 thì ngày hôm nay nổ ngay đài Long An anh chị em chốt đài này sang đài khác ngồi vâng thì còn ở đài Long An thì cầu lô tô bạch thủ 25 và 232 phải không ạ 25 và sau thủ lô tô 232 thì ngày hôm nay thì ờ, chốt 232 ở đài Long An thì ngày hôm nay anh chị em à, ngày hôm nay thì chủ lô tô 32 nổ ngay đài Bình Phước và 23 nổ hai nhảy ở đài Hậu Giang chốt đài này sang đài kia ngồi anh chị em nhá rất trị là khó chịu anh chị em à Vâng thì còn ở đài Bình Phước thì cầu lô tô bạch thủ 53 và sau thủ lô tô 6776 phải không ạ? Câu lô tô bạch thủ 513 thì ngày hôm nay chúng ta đã thiếu đi một chút may mắn rồi. Chốt Bình Phước thì lại nhảy sang đài thành phố Hồ Chí Minh rồi phải không ạ? 6776 cũng nhảy sang đài thành phố Hồ Chí Minh ngồi nốt rồi anh em lát. 3553 thì nó cả cặp ở đài thành phố Hồ Chí Minh thì nhìn chung đâu đó thì ngày hôm nay thì à, chúng ta lượng đài rất chi là nhiều anh em nhé chốt bài này thì sang bài khác ngồi rất là khó chịu anh chị em ạ duy nhất chỉ cái bảng lô tô đáy thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng được cầu song thủ lô tô 69 anh chị em nhé thì nhìn chung thì chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta có anh chị em nào chúng ta kết số ở đài này chúng ta bao đài khác thì cũng khá là ok đúng không ạ còn chưa buồn cho những anh chị em nào chúng ta ngày hôm nay chúng ta chúc ở đài nào thì chúng ta chơi đài đó thì ngày hôm nay chúng ta thiếu đi một chút may mắn rồi anh em nhé nên trên đâu đó thì ngày hôm nay chúng ta chỉ có một chút con nho nhỏ của đài thành phố Hồ Chí Minh cho cầu song thủ lô tô 69 mà thôi anh chị em ạ vâng không sao anh chị em ạ thì những con số phạm đức đặt trên trên video cho chúng ta đây thì đều mang tính chất tham khảo chúng ta chung kết thì chúng ta chơi phải không ạ năm ngàn mười ngàn không trùng không kết thì chúng ta nghỉ chúng ta không nên chơi anh chị em nhé vì mọi cầu kèo mọi con số ở trên đây đều mang tính chất tham khảo mà thôi anh chị em ta theo dõi rồi lưu ý anh chị em nhé vâng thì không sao thì hôm nay chúng ta không chiến thắng được nhiều thì hứa hẹn với tất cả mọi người tất cả anh chị em chúng ta vào một ngày mai ngày mai chúng ta sẽ làm lại chúng ta sẽ chiến thắng tưng bừng cũng như là rực rỡ hơn ngày hôm nay anh chị em nhé vâng thì uh, một lần nữa phạm đức của chị cảm ơn cảm ơn tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô dì chú bác cùng các bạn bè gần xa chúng ta đã theo dõi video của phạm đức gần vâng, 600 anh chị em chúng ta đã theo dõi video phóng ạ cũng như là để lại cho Phạm Đức những nút like yêu thương đây anh chị em ạ nút like là hoàn toàn miễn phí anh chị em nhé cho đi thì để chúng ta nhận lại mà thôi anh chị em ạ chúng ta bớt chút thời gian ấn vào nút like miễn phí anh chị em nhé cũng như là ấn vào nút chia sẻ để giúp cho Phạm Đức cùng với anh chị em cho đội ngũ để nhập xuất cầu miền Nam của mình có thêm nguồn động lực niềm cảm hứng lên đây phân tích cầu lô tô chốt số tham khảo hoàn toàn miễn phí ở trên video cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô chị chú bác chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ xả đá hơi ngày một hoàn thiện hơn ngày một ok hơn anh chị em nhé thì ngày mai chúng ta có chiến có chiến các cầu thủ ở đài nào thì chúng ta hãy bình luận công khai ra đây anh chị em nhé chúng ta có cầu ở đài nào thì chúng ta bình luận công khai chia sẻ ra đây để ngày anh chị em chúng ta cùng nhau vào đây bàn luận cũng như là tham khảo để chúng ta cân nhắc và vâng, tiền sao cho hợp lý vui chơi văn nghệ xả bể hơi sau ngày mai phải không ạ bình luận là công khai cũng như là nút like là miễn phí anh chị em nhé chúng ta theo dõi video thì đừng quên khích lệ cho kênh và niềm động lực cho kênh đó là bằng những nút like anh chị em ạ like là miễn phí mà thôi anh chị em nhé chúng ta cho đi thì để chúng ta nhận lại phải không ạ con số nó cũng có linh hồn của nó anh chị em nhé lượng like mà ít thì con số nó không đổ được đâu anh chị em ạ thì chúng ta theo dõi bây giờ đừng quên đừng quên để lại cho phạm đức những nút like phải không ạ để cho hoàng đức nút like để chúng ta tạo điểm khích lệ cho kênh để ngày kênh ngày một phát triển hơn ngày một hoàn thiện hơn đưa lên những con số những câu kèo cho chúng ta tham khảo vui chơi công nghệ ngày một hoàn thiện hơn ngày một ok hơn anh xem nhé còn những anh xem nào chúng ta theo dõi video mà chưa đăng ký kênh phải không ạ thì chúng ta hãy nhanh tay ấn vào nút đăng ký kênh đồng thời chúng ta ấn biểu tượng quả chuông bên cạnh để là người nhanh nhất sớm nhất cập nhật những video của phạm đức hàng ngày hàng ngày chính xác nhất anh xem nhé Tốt thì trong khi kết quả giải thưởng của khu vực miền Nam ngày hôm nay mở thưởng vào lúc 4 giờ 30 rồi đúng không ạ? Thì bây giờ đây Phạm Đức sẽ điểm qua các bạn kết quả giải thưởng sổ số khu vực miền Nam của tuần trước anh chị nhé. Thì để trước khi vào phần chốt số cho chúng ta tham khảo vui chơi bằng nghệ sau ngày mai, tức ngày 18 tháng 10 năm 2020 chủ nhật anh chị em ạ. Thì ngày mai sẽ có ba đài cho chúng ta đó là Tiền Giang, Kiên Giang và Đài Đà Lạt phải không ạ? Vâng thì Trước màn hình nhỏ của toàn thể mọi người, tất cả anh chị em, cô chị chú bác chúng ta đây là các bạn kết quả thử số số khu vực miền Nam Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020 anh chị em à. Thì đây là cái bảng của tuần trước anh chị em nhá. Đó là bài ba đài Tiên Giang, Kiên Giang và Đà Đà Lạt. Thì để cho mọi người cho anh chị em chúng ta được rõ hơn với các câu lô tô rơi cho tuần trước thì bây giờ Phạm Đức sẽ điểm qua cái giải 8 lô tô cũng như là cái giải đặc biệt phải không ạ? Đầu đuôi cho ba đài của tuần trước để cho ngày mai cho anh chị em ta sàng lọc ra cho mình những câu lô tô để chúng ta cân nhắc vào tiền sao cho nó hợp lý để vui chơi văn nghệ xả hơi tránh để thâu thả thêm anh chị em nhá đầu tiên thì ở đài à, Kiên Giang phải không ạ giải 8 ô tô tuần trước mới thưởng cho chúng ta chủ ô tô 18 Kiên Giang 42 Đà Lạt là 93 ba Vâng tôi cần giải là biết ở đài Kiên Giang thì tuần trước ra có dạng cho chúng ta 212 và 249 Các hai đầu 4 và đầu 9 in thẳng cho chúng ta bạch thủ đề đó là 49 rồi anh em nhé Kiên Giang tỷ giá đặc biệt ra có dạng 770 260 càng 2 đầu 6 và đôi 0 yên thẳng cho chúng ta bạch từ đây đó là 60 phải không tầm càng là tầm càng 2 anh xem nhé Vâng, Kiên Giang đặc biệt ở đây Đà Lạt thì uh, tuần trước ra rất chi là đẹp anh xem ba 546 và 348 anh xem ba trang 8 đồ 8 và đi 8 in tài cho chúng ta bài chủ đề là là kết bằng 88 rồi không ạ thì cái bảng kết quả giải thưởng số số cuối miền Nam của chủ nhật tuần trước ngày 11 tháng 10 năm 2020 cho cả đài Tiên Giang, Kiên Giang và đài Đà Lạt thì giải 8 của tô cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho cả đài và mức đạt điểm qua cho tất cả mọi người tuân thể anh chị em cô gì cho bác chúng ta đã rõ hết cả rồi phải không ạ thì anh chị em chúng ta theo dõi video và ngày mai chúng ta kết những câu tô ở đài nào thì chúng ta hãy cân nhắc lưu ý cho phạm đức anh chị em nhé cân nhắc lưu ý để chúng ta sàng lọc vào cho mình các cờ lô tô phải không ạ thì uh, trước màn ảnh nhỏ anh em ta đây là cái bảng lô tô các đầu lô cầm đế của tuần trước anh chị bạn tin giang kiên giang và lạt thì chúng ta theo dõi video lưu ý chú ý cho các phạm đức các cái đầu cầm này anh chị em nhé tin giang thì chúng ta có đầu 6 phải không kiên giang thì chúng ta có đầu 9 đà lạt thì chúng ta có khá khá là ba đầu phải khá là nhiều đầu 3 đầu 4 và đầu 7 anh chị em nhé thì các đồng yếu tố cân điếc này thì chúng ta ngày mai chúng ta theo dõi video thì chúng ta hãy lưu ý chú ý cân nhắc cho mình đúng không ạ để chúng ta sàn lọc vào cho mình các cơ tô để vui chơi văn nghệ star bể hơi sau ngày mai anh chị em nhé thì uh, sau khi nghiên cứu cầu cao thì phạm đức cùng với anh chị em chúc mừng đội nhóm soi cầu miền nam của mình cũng đã chốt số tới đây cho tất cả mọi người chúng ta tham khảo để vui chơi văn nghệ sản bình hơi trong ngày mai phải không ạ thì trước màn hình nhỏ của toàn thể mọi người tất cả anh chị em cô chị bác chúng ta đây là các bạn chốt số của kênh youtube soi cầu miền nam phạm đức chốt số tất cả trong ngày mai tức ngày 18 tháng 10 năm 2020 anh chị em nhé cho tất này tuyên giang kiên giang và đại đà lạt trong ngày mai hệ xem ba đầu tiên là đài tuyên giang phạm đức chốt cho chúng ta tham khảo câu lô tô bạch thủ 78 6 tủ lô tô 7997 anh chị em nhé kiên giang bạch tủ lô tô 57 và 6 tủ lô tô 52 và 215 Ở đây Đà Lạt có tốc bạch thủ đó là 67 và song thủ lô tô 5445 anh chị nhé Bao lô ba đài cho ngày mai đó là cầu song thủ lô tô 89 và 98 phải không ạ Thì anh chị em chúng ta theo dõi bây giờ lưu ý cho Phạm Đức anh chị em nhé Mọi con số mọi cầu kèo thì đều mang tính chất tham khảo mà thôi đúng không ạ đều mang tính chất khả quan phạm đức tốt cho chúng ta đây đều mang tính chất tham khảo mà thôi nên chúng ta theo dõi bây giờ chung kết thì chúng ta chơi đúng không ạ đúng chúng ta đem tiền về không trúng thì chúng ta thôi thả ý thôi anh chị em nhé theo dõi video chung kết để chúng ta chơi không trùng cuộc kết chúng ta nghỉ anh chị em à chúng ta theo dõi video mà không trùng kết chúng ta chơi vào đầy lớn thì những con số này nó không về đâu anh chị em nhé nên chúng ta theo dõi video chú ý chú ý cho phạm đức của này này đúng không ạ còn những anh chị em nào chúng ta đang thua tha đã đặt đã sao rồi? bị cầu đoạn số không có câu cái số chuẩn để chơi trong ngày chúng ta muốn cần những số chuẩn để chúng ta chơi đúng không ạ để chúng ta vào tiền hợp lý chơi đo quốc lớn để kiếm thêm thu nhập cũng như là vào bờ một cách an toàn nhất nhanh nhất thì chúng ta hãy nhanh tay thêm bạn vào zalo anh chị em nhé thêm bạn vào zalo 0936 512 186 lô xin đá đầu đuôi hàng ngày những câu lô tô chuẩn nhất chính xác nhất để cho chúng ta vào tiền hợp lý Chưa tăng quất lớn kiếm thêm du nhập để nhanh chóng vào bờ anh xem nhé Thêm bạn bạn Zalo 0936 512 186 để được vào đúng nhóm về bờ đúng cách anh xem em à. ạ Vâng thì hiện tại ở bên Phạm Đức đã còn nhập tuần cũng như là nhập tháng với gói ưu đại rất rất gì là thấp anh xem nhé Thế những anh xem nào chúng ta còn nhu cầu tham gia vào nhóm tuần cũng như là nhóm tháng của bệ phạm đức để chúng ta hàng ngày được nhận những câu lô tô chuẩn nhất chính xác nhất để chúng ta chơi to thành lớn để chúng ta vào bờ an toàn thì chúng ta nhanh tay thêm bạn vào Zalo 0936 512 186 để được hỗ trợ cũng như là tư vấn rõ hơn anh Diệp Nam. Vâng thì những con số ở trên video thì để mang tính chất tham khảo phải không ạ? Thì những con số ở trên Zalo thì đã được các chuyên gia soi của miền Nam chốt cho chúng ta là những cầu lô tô chuẩn nhất chính xác nhất để cho chúng ta vào tiền hợp lý để chơi to quất lớn kiếm thêm thu nhập trong ngày không ạ thì bây giờ thì à, những con số phạm đức đặt trước ở đây rồi cho tất cả anh và tham khảo vui chơi bản nghệ sau ngày mai tuyên giang kiên giang và đà lạt rồi anh chị em nhá thì bây giờ đã là của video rồi thì một lần nữa phạm đức của xin thay mặt cho anh chị em trong đội ngũ đội nhóm soi cầu miền nam của mình xin chúc cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô dì chú bác đặc biệt là các những anh chị em chúng ta đang ấn like cho kênh đúng không ạ chúng ta đang ấn like cho cho kênh thì chúc cho những anh chị em chúng ta ngày mai ngày mai chúng ta chiến thắng tưng bừng cũng như là rực rỡ hơn ngày hôm nay anh chị em nhé nút like là hoàn toàn miễn phí thôi anh chị em nhé like để thổi hồn vào những con số cho ngày mai để sau ngày mai chúng ta chiến thắng cũng như là tưng bừng rực rỡ hơn ngày hôm nay phải không ạ thì bây giờ phạm đức xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô chị chú bác chúng ta vào buổi chiều buổi tối của ngày mai anh xem nhé